giật điện thoại nó chạy để tối bố không giật đéo giờ dân nó văn mình lắm à mẹ đứng ở đây đây có màn hình lớn à mà bọn nó đứng đông đấy thế này rồi tí nữa là một phần lớn là sẽ đứng ở đây đấy nhỉ ở đây chắc là phá sóng điện thoại chưa có phá không nhỉ rủ mẹ nhé phải ra đứng cho khán giả nhỉ yeah. Dạ. Sao mày vớ vẩn nó bắt cóc tí nữa còn muộn giờ Tí nữa còn muộn giờ đá Và cả bắt cóc còn thỉnh thoảng nhà viên gạch vào <laughs> chấn thương <laughs> đứng ở kia xem cùng mọi người Vì Như thế là phải xem đứng đấy không vậy Đứng đây mọi trượt lắm Biết thế nhưng mà nó hô hào Có em à, nào chút tươi này còn bông được Nó mắt gần bây giờ nó đánh hội Nó đánh hội đồng <laughs> cam nó nào điều khiển cho cái gam kia khỏe phết nãy nó lượn lượn quanh cái cột đi những người đó anh nghe này đấy anh đang đứng ở chỗ cái màn hình bia sài gòn cái này này quảng trường đối anh đứng ở chỗ màn hình quảng trường đối diện với sân bóng ấy bia sài gòn ấy đối diện với cả sân bóng ở chỗ cái màn hình lớn lớn đây đúng rồi đúng rồi đúng rồi đây anh đang đứng ở ngoài đường này